Hey hey hey, lâu rồi không quay video về đồ ăn Hôm nay có hẹn đi ăn buffet lẩu Sẵn quay video cho mọi người tham khảo về quán này nha Mình thấy nhà hàng này không chỉ có khách là châu Á Ngoài ra còn có khách Mỹ và Mễ đó đó nha Tùy vào khẩu vị của mỗi người, khách có thể chọn một trong 6 loại nước súp bên dưới và giá tiền mình cũng để ngay trong video này. Vì là lẩu bình dân nên những món ăn kèm cũng rất là đơn giản, ví dụ như bò, lem, tôm, cá, bò viên, cá viên và một số món như trong menu. Vì là buffet nên các bạn có thể kêu họ mang lên tiếp sau khi đã dùng xong Còn đây là những lựa chọn cho khách hàng muốn ăn món nướng Nước sốt hôm nay mình dùng có vị chua cay và chút xíu ngọt để cho đỡ ngán vì buffet sẽ rất là no đó mọi người bật mí nó không dám gọi mì hoặc là hủ tiếu vì sợ bị non ngang đó mọi người Xong rồi cả đám rủ nhau đi hát karaoke Mọi người theo chân mình nha